Ok hello, à, một lần nữa xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cùng với kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì Tiếng cũng ờ, xin giới thiệu thêm một cái kênh mà Tiếng lập ở trong cái video này à, Đây anh em, một kênh mà Tiếng lập trong video này đó chính là cái kênh mà Tiếng chuyên đưa những cái kèo tại giải SEA Games 32 được diễn ra vào chiều nay Đó, đưa đến hết uh, cái mùa giải tại SEA Games anh em Tiếng sẽ cập nhật cái trận đấu tại SEA Games trên cái kênh Tiếng Bóng Đá VIP thôi nha Đó anh em nhớ để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiếng Bóng Đá VIP để cho Tiếng... Uh, uh, có thêm nhiều động lực để ra đầy đủ các video soi kèo tại giải SEA Games 32 cho anh em tham khảo để đầu tư có lãi nha Ok thì uh, Tiến cũng giới thiệu một lần nữa Tiến ở thời điểm hiện tại Tiến có tổng cộng là ba cái kênh nha anh em đó đầu tiên là anh em cứ vào kênh Tiến soi kèo kênh chính thức của Tiến nè đó anh em không tìm được những kênh kia anh em cứ tìm đến cái phần chữ kênh đó tìm đến phần kênh sẽ thấy được giới thiệu hai cái kênh đó chính là tiến bóng đá cùng với tiến bóng đá vip đó đây là hai cái kênh mà mà của tiến ờ, mới lập trong cái thời gian gần đây thì cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ uh, tiến trong cái thời gian qua nhé à, ờ, thì quay trở lại với cái video lần này thì tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em một cái trận đấu cũng khá được nhiều anh em quan tâm à, tại cái giải đấu Syria được diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay tức là 11 giờ phía nay trận đấu giữa cái thằng Roma với AC Milan nha anh em thì à, đầu tiên à, anh em nhìn vào màn hình có thể thấy được đây chính là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này đó chủ nhà Guma sẽ ra sân với sơ đồ 3412 đó bộ đôi tiền đạo của Guma đó chính là Sarawi cùng với Belotti và cái thằng mà mà uh, tiền đạo chơi lùi sâu để hỗ trợ cho cái bộ đôi này đó chính là Berrini đó cùng về đội khách AC Milan sẽ ra sân với sơ đồ 4231 và cái tiền đạo chủ lực của Milan đó chính là Oliver Giroud này cùng với bộ ba hậu công cho Giroud đó chính là Diaz cùng với Ben Canner đó và Leao thì đây chỉ là cái sơ đồ ga xăng dự kiến thôi nhé anh em tiến đã nói nhiều lần trong những video mà tiến đưa lên rồi có nhiều anh em nhắn tin riêng cho tiến hỏi đây có phải là sơ đồ chính thức hay không thì tiến cũng nói luôn tiến nhận định khá là sớm để lấy được cái đề xuất từ youtube ấy thì anh em mới có thể tìm kiếm được cái video của tiến cho nên những cái má kèo mà tiến đưa lên hiện tại cũng như cái đội hình ga xăng đó mà tiến đang đọc nè đây chỉ là những cái đội hình mà dự kiến anh em nhớ nhé các chuyên gia nhận định tự đưa ra cho anh em chúng ta tham khảo thôi không có gì chắc chắn với sơ đồ này hết đó tiếp theo thì anh em có thể thấy được về cái sơ đồ chấn thương của hai đội đầu tiên đó chính là về đội khách AC Milan thì cái sự chấn thương của Zlatan ờ, Ibrahimovic vẫn chưa bình phục và chưa thể ra sân trong trận đối đầu đêm nay đó còn về đội chủ nhà Roma thì vẫn thiếu vắng đi các cầu thủ cũng khá là quan trọng như là Vinaldum này đó Karadov này hậu vệ Molin của ờ, hậu vệ của uh, uh, MU này đó hay là cụ tiền vệ của Juventus này Dybala này đấy à, nhưng mà riêng cái trường hợp của cái thằng Dybala à, cũng có dấu hiệu có thể ra sân trong trận đấu này nha anh em đó chưa biết được nhưng mà nó đang có dấu hiệu hồi phục à, quan trọng là Mourinho có mạo hiểm cho nó ra sân trong cuộc đối đầu quan trọng với Milan đêm nay hay không đấy thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng của hai đội bóng hiện tại này à, hiện tại thì cả hai đều có cùng 56 điểm sau 31 vòng đấu Roma thì có được 17 thắng 5 hòa 9 thất bại ghi được 43 bàn thắng để thủng lưới 29 bàn còn về Milan thì nó có được là 16 à, thắng 8 hòa 7 thất bại ghi được 51 bàn thắng và để thủng lưới 37 bàn nhìn chung nhìn chung thì hai đội này khá là ngang bằng nhau anh em một đội thì à, công tốt hơn nhưng ngược lại thủ lại dở hơn đúng anh em còn một đội thì à, công yếu hơn đội còn lại nhưng lại thủ có hàng thủ tốt hơn đấy nói chung thì thì hai đội này khá là ngang cương nhau trong cuộc đối đầu đêm nay đấy thì cho nên nhà cái đã đưa ra mã kèo đồng trong cái trận đấu này cũng không có gì quá bất ngờ nhé anh em thì uh, hiện tại anh em nhìn chung trên các bảng xếp hạng tại Syria thì từ cái vị trí thứ tư là Milan cùng với Roma này thậm chí là Inter Milan hay là Atalanta đó là bốn cái đội bóng này vẫn còn nguyên cái cơ hội để cạnh tranh cái uh, uh, vé dự cúp C1 châu Âu ở mùa sau đúng không anh em thì bất ngờ nhất đó chính là Juventus sau khi nó bị trừ 15 điểm tại uh, uh, sau khi bị trừ 15 điểm ở những cái cái cái vụ lùm xùm vừa rồi anh em thì Juventus nó đã lấy được được cái phong độ thậm chí nó đã vươn lên vị trí thứ ba đó và chỉ kém vị trí top 2 là Lazio với à, hai uh, điểm cách biệt mà thôi Juventus hiện tại nó cũng đã có đến 59 điểm rồi anh em đó nếu như nếu như mà nó không có phải bị trừ điểm ấy nếu như mà nó không bị trừ 15 điểm là thậm chí hiện tại nó đã có đến uh, ờ, 74 điểm anh em đó nó đã có đến 74 điểm và thậm chí là nó chỉ ờ, kém cái đội đầu bảng là Napoli với 4 điểm cách biệt mà thôi đó một cái thông số cũng khá là bất ngờ đúng không anh em đấy và quay lại với cái đội bóng AC Milan cùng với Roma thì như tiếng đã nói cả hai đội đang rất là cạnh tranh à, cạnh tranh gay gắt với nhau tại cái vị trí top 4 này đó và gần như trận đấu này cũng là cái trận chung kết sớm giữa hai đội để tranh vé dự ờ, cúp C1 châu Âu đúng không anh em cả hai đội chả ai muốn bị uh, mất điểm trong trận đấu này cả thậm chí là chẳng ai muốn hướng đến một cái trận hòa luôn anh em nói vì nếu như mà hòa trận đấu này cả hai sẽ cùng có được 57 điểm và Inter nó chỉ cần thắng một trận thôi nó sẽ lập tức đẩy hai cái đội bóng này xuống vị trí thứ năm lẫn thứ sáu và nó sẽ vươn lên vị trí thứ tư bảng xếp hạng với 57 điểm à, đúng không anh em đó cho nên à, chắc chắn bên em một điều cả hai sẽ chẳng ai muốn hòa trong trận cầu này hết đó à, và tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai đội trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất nha anh em đây đầu tiên là đội chủ nhà Roma thì nó đang trải qua 10 trận thi đấu gần nhất và nó đã có được ờ, một trận hòa đó một trận hòa 5 chiến thắng và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì một điều đáng chú ý dành cho uh, một điều đáng chú ý dành cho cái thằng Roma đó chính là cái ờ, đội bóng này à, đội đồng quân của huấn luyện viên Mourinho đã tiến vào đến cái vòng chung à, cái vòng bán kết nha anh em đó đã tiến vào cái vòng bán kết tại cái giải đấu cúp C2 châu Âu khi mà đã <laughs> hạ được cái thằng à, Feyenoord à, ở cái trận lượt về với tỷ số là 4-1 ngay trên sân nhà và lượt đi thậm chí Roma đã bị thất à, nhận một cái thất bại tối thiểu 0-1 trước Feyenoord đó quay lại trận sân nhà thì Roma đã xuất sắc đánh bại thằng này với tỷ số khá là đậm 4-1 thì tổng sau hai lượt trận Roma đã à, thắng được với tỷ số là 4-2 và cũng đã tiến vào cái vòng mà bán kết tại à, cúp C2 châu Âu à, được diễn ra vào tháng 5 nhé anh em đó à, và bên cạnh đó thì Roma cũng à, có những cái chiến thắng rất ấn tượng gần đây như là chiến thắng 3-0 trước Sampdoria 1-0 trước Torino này rồi 3-0 trước Udinese đó với 3 trận thắng liên tiếp tại Serie A cũng đã giúp cho cái thằng Roma này mang về đến 9 điểm khá là quan trọng đó để tiếp tục cuộc đua ờ, cái vị trí top 4 tại à, Serie A hiện tại đúng không anh em nhưng mà đáng tiếc nhất là mới đây nó đã phải nhận thất bại với tỷ số là 1-3 trước cái thằng Atalanta tại giải đấu Serie A trên sân à, khách này đó một cái thất bại cũng à, khá là đáng tiếc dành cho Roma còn nhìn vào à, cái thằng AC Milan thì anh em có thể thấy là sau khi nó trải qua cái chuỗi là 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng với hai hòa và hai thất bại thì ở tổng cộng là ở 6 vòng đây nhất nó đã uh, nó đã liên tiếp bất bại anh em đó nó đã có được ba chiến thắng và ba trận hòa này và đặc biệt thêm một điều nữa là nó vừa mới hạ được cái thằng Napoli đó vừa mới hạ được Napoli tại cái giải đấu mà cúp C1 châu Âu và Milan cũng đã lọt vào đến cái vòng là uh, bán kết tại cái giải cúp C1 châu Âu nhé anh em đó khi mà cái trận lượt đi nó đã thắng Napoli với tỷ số là 1-0 ở trên sân nhà của mình và ở trận lượt về trên sân nhà của Napoli thì Milan đã xuất sắc cầm hòa được Napoli với tỷ số một đều đó tổng sau hai lượt chặn thì Milan chính là cái đội bóng mà giành quyền tiến vào cái vòng bán kết đụng với Inter tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu diễn ra vào tháng 5 sắp tới này đó và tại Serie A thì sao tại Serie A thì nó cũng đã uh, có được tổng cộng là 3 chiến thắng đúng không anh em đây à, ờ, tiếng cho anh em xem rõ nè tại Serie A nó cũng đã có được là hai chiến thắng và hai trận hòa ở bốn vòng đấu gần nhất đó bên cạnh đó nó cũng có một chiến thắng khá là ấn tượng 4-0 cũng là Napoli luôn nè anh em đó thắng tại Serie A à, 40 trước Napoli rồi 00 trước Empoli cũng như 11 trước Bologna này và mới đây nhất uh, mới đây nhất thì Milan cũng đã hạ cái thằng Lecce với tỷ số là 20 đó thì nhìn chung cả phong độ của Milan cùng với Roma đều có phong độ khá là ổn anh em nhưng mà riêng tiếng thấy thì Milan cái phong độ của nó lại nhỉnh hơn một tí so với cái thằng Roma nhưng mà trước khi đưa ra sự lựa chọn an toàn nhất thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội nha đây anh em trên sân nhà thì Goma gần như là làm khá là tốt nó chỉ chịu thua duy nhất trước cái thằng Sassuolo với cái thế thi đấu thiếu người mà thôi tỷ số 3-4 này thi đấu thiếu người anh em nhớ nhé còn lại là bốn trận thắng luôn anh em 2-0 trước Real Sociedad tại cúp C2 châu Âu đó cũng như là 4-1 trước uh, uh, Feyenoord tại cúp C2 châu Âu luôn này đó rồi hai trận thắng cùng tỷ số 3-0 trước Udinese cùng với Sampdoria tại Serie A một phong độ cực kỳ tốt khi được thi đấu trên sân nhà của cái thằng Roma còn về đội khách Milan thì nó chỉ có được một chiến thắng 4-0 trước Napoli thôi nè, còn lại là ba trận hòa cùng với hai thất bại ở 6 trận làm khách gần nhất đó qua cái điều này thì ờ, đúng ra nếu như mà Milan được thi đấu trên sân nhà chắc chắn là sẽ ờ, có mức mã handicap là kèo chấp dành cho Milan trước Roma nhưng với ờ, cái việc mà phải thi đấu trên sân của Roma với cái thành tích sân nhà khá là tốt của Roma cho nên nhà cái đã đưa ra mã kèo đồng trong cái trận cầu đêm nay cũng khá là hợp lợi nha anh em đó thì với những gì tiến đã phân tích tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, uh, lịch sử đối đầu của hai đội bóng này này thì nhìn vào lịch sử thì anh em có thể thấy là Milan đã áp đảo hoàn toàn với ba chiến thắng và một trận hòa ở bốn cuộc đụng độ nhau gần nhất đó à, thắng 2-1 trước uh, Roma ở uh, uh, trận lượt về tại cái mùa giải năm uh, uh, 2020 này cũng như là thắng cả hai lượt trận đó 2-1 và 3-1 ở lượt đi lượt về ở mùa giải Serie A mùa trước đó và mới đây tại cái giải Serie A mùa này ở trận lượt đi thì hai đội đã hòa nhau với số hai đều đó hai đội hòa nhau tỷ số hai đều tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này nha đây anh em à, hai đội đã bất phân thắng bại trên sân nhà của AC Milan thì ở trận này trên sân nhà như tiếng đã nói Milan nó đã chấp cái thằng Roma với mức chấp là nửa trái anh em thấy không đó nhưng mà mảng kèo này đáng tiếc là Milan nó đã phải nhận thất bại đó chỉ thua kèo anh em nhưng mà về trận đấu thì hai đội đã hòa với nhau với tỷ số là hai đều nhưng mà Milan là đội giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 nhé anh em thì anh em xem này ở cái trận lượt đi hai đội đối đầu với nhau xảy ra rất là nhiều thẻ phạt tổng cộng đến 11 thẻ anh em đó và đã mang về tổng cộng là 4 bàn thắng cùng với cái tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của ờ, AC Milan 61% so với 39% của Roma và tung ra được đến 12 pha dứt điểm uh, cho cả hai là khá ngang bằng nhau đó không em nhưng về cái uh, mức kiểm soát bóng thì uh, uh, cái thằng AC Milan gần như là kiểm soát hoàn toàn so với Roma đó thì nhìn chung ở trận lượt đi hai đội này thi đấu cũng uh, khá là ngang cơ nhau đó uh, một cái thế trận cũng khá là mở nha anh em và quay lại với cái trận lượt về lần này đó chắc chắn là cả hai đều không muốn phải nhận thất bại trước đối thủ đúng không cũng như là chả ai muốn hòa trong trận đấu này hết như Tiến đã nói từ ờ, đầu video rồi nếu như mà cả hai hòa ở trận này sẽ có cùng 57 điểm và sẽ rất khó để uh, có thể cạnh tranh tiếp tục cái vị trí top 4 đúng không anh nếu như hai đội hòa chắc chắn Inter nó chỉ cần một chiến thắng sẽ đẩy hai đội này lập tức xuống vị trí thứ năm lẫn thứ sáu tại Serie A thôi đó uh, thì ok với những gì Tiến đã phân tích Tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác trong cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây anh em ở 8 trên 10 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai có dưới 10 cho xin lỗi em cả hai đều có uh, trên 10.5 quả gốc cũng như 5 trên 5 chặn đụng độ với nhau cả hai cũng có từ 5 ờ, thẻ bài trở lên đó khi mà hai đội đấu đầu với nhau này thường xuất hiện rất là nhiều bàn thắng cũng như về cái vấn đề thẻ phạt và phạt góc cũng xảy ra rất là nhiều anh em cái tỷ lệ nổ tài về tất cả các mã kèo trận đấu này cực kỳ <laughs> cao nha anh em đó bên cạnh đó còn có các mã kèo như là uh, các các thông số khác như là ở 5 trên 5 trận đối đầu với nhau gần nhất thì cả hai đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương và có từ 3 bàn thắng trở lên trên mỗi trận đó thì với những gì uh, tiến đã phân tích cũng như những cái thông số uh, hiện lên vừa qua trong cái lịch sử đối đầu của hai đội thì tiến sẽ giới thiệu qua thêm cái mã kèo nhà cái đưa ra trong trận đấu đêm nay để đưa ra những sự lựa chọn hợp lý nhất nha anh em đây thì hiện tại anh em có thấy là uh, nhà cái đưa ra mã kèo trận đấu này đó chính là mã kèo đồng nha anh em đó Roma bỏ một ăn 0.97 trên sân nhà và Milan bỏ một ăn 0.95 à, mã kèo đồng ở ngay trong hiệp 1 lẫn lẫn lẫn mã cả chặn luôn còn về mã tài xỉu trận đấu này khá là thấp hai hòa cho mã kèo chặn và 0.75 cho mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 thì vì sao mà nhà cái chỉ đưa ra mã kèo hai hòa trận đấu này đó thì nhà cái đang đánh giá hai đội đang có điểm số là 56 bằng nhau chắc chắn là chả ai muốn thua trong trận cầu này cho nên chỉ đưa ra mức kèo chấp mức kèo tài xỉu ở trận đấu này là hai hòa mà thôi nhưng mà riêng tiếng thì lại uh, ờ, ờ, riêng tiếng thì lại nghĩ là uh, trận cầu này hai đội nó sẽ không muốn hòa một chút nào hết đó chắc chắn là sẽ diễn ra uh, với cái thế trận cởi mở hơn và ít nhất là có từ hai bàn thắng trở lên đúng không anh em cho nên anh em có thể đầu tư mạnh cho tiến vào cái mã kèo là tài ở trận đấu này đây thì uh, như tiến đã nói đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến đưa ra tham khảo nữa anh em kết thì vào nhé đó anh em có thể vào cho tiến mã kèo là tài hai hòa trận đấu này cũng như đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo là AC Milan <laughs> trong mã kèo đồng đó cả hiệp một lẫn cả chặn luôn anh em à, còn mã kèo tài là cả tài hiệp một lẫn cả tài cả chặn luôn đó còn về mã kèo gốc thì Roma chấp một góc trước AC Milan cũng như là chấp nửa góc ngay trong hiệp 1 này còn về tài xỉu góc là chính hòa cho mã cả chặn và 4.5 cho mã kèo tài xỉu gốc hiệp 1 thì với những gì tiến đó phân tích thì tiến sẽ cho anh em thêm một cái mã kèo đó chính là mã kèo tài gốc trong trận cầu đêm nay đây chốt lại 5 mã kèo riêng trận đấu này tiến cho anh em đến 5 trận 5 cái mã kèo nữa anh em có thể uh, uh, thấy hợp máu trùng mã thì vào thôi còn không có thể đánh ngược lại đó tại hiệp 1 0.75 tài hai hòa cả chặn cùng với AC Milan mã kèo đồng hiệp 1 và mã kèo đồng cả chặn cùng với đó là mã kèo tài phải góc chính hòa cả chặn đấy Ok thì Tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà muốn vào nhóm để lấy những mắc kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn khi mà Tiến nắm bắt được cái lối chơi cái đội hình chính thức của hai đội ấy đó cũng như là muốn có một trang chơi uy tín thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải sử dụng ví Momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ với tiến nha tiến sẽ giúp đỡ anh em à, để đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em một tạo một cái tài khoản trên trang để chơi đó cũng như hướng dẫn cho anh em cách vào kèo cách đặt kèo đó hướng dẫn nhiệt tình cho anh em không có bỏ ai hết anh em nhớ nhé tiến chỉ hướng dẫn cho những anh em anh em nào mà thật sự mà tin tưởng cần tiến thôi đó nếu đủ điều kiện đó thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 tiến có ghim phía dưới màn hình này à, hoặc là bốn cái đường link tele hay là fanpage facebook cùng với tiktok tiến có ghim dưới phần mô tả tiến đợi dưới phần mô tả trong video này đó một là liên hệ qua bốn đường link đó còn không cứ liên hệ qua số zalo của tiến nhá ok thì à, anh em thấy nhận định của tiến hay hợp mã với anh em ấy trùng máu thì anh em để lại cho tiến một cái lượt like ở trong cái video này đó và cũng anh em cũng đừng có quên và là ủng hộ các cái kênh của tiến nha như tiến đã giới thiệu từ đầu ấy tiến soi kèo tiến bóng đá cùng với kênh tiến bóng đá tiến uh, ờ, tiếng bóng đá vip tiến vừa mới lập để lên các trận đấu tại cái giải sea games 32 cho anh em ok cho anh em thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé và cũng chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nè